Dưới đây là những châm ngôn sống hay và ý nghĩa nhất, các bạn không nên bỏ qua nhé. Đừng đem đời mình so sánh với ai đó, đời mỗi người mỗi khác, bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau, nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ai ngọt hơn ai. Cho dù bạn tốt đẹp thế nào, thì sau lưng bạn vẫn cố người nói này nói nọ, không thanh minh không so đo, mỉm cười mặc kệ chính là sự khinh thường tốt nhất,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 vì không biết trả cái tình cái nghĩa cho họ thế nào. Còn với người sống tệ với mình thì dễ, họ có như thế nào cũng không bận tâm. Nhìn óng ánh chắc gì là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì là tử tế, nên hãy nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm chứ không phải thâm ở cái đầu. Cứ mỗi phút tức giận là bạn đã vĩnh viễn mất đi 60 giây hạnh phúc. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn, bởi lẽ bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh mới là thành thơi.